này là súng súng uh, gì vậy? tên lửa tên lửa được gửi từ uh, nước ngoài đây súng uh, trẻ em bắn đồ chơi ăn gà <laughs> đồ chơi phóng súng phóng tên 627 ngàn tiền ship 608 gửi từ nước ngoài về về trái tao gửi về một cái ba trái trong lúc ờ, kiểm tra hạt hải quan mất một trái thì em nước mà bên bên nước ngoài gửi về ờ, chứ phải Việt Nam Việt Nam cũng có đây là quà tặng trai là học xong đây có cái bộ đáp ờ, này cái ống này là hành ráp nha khi mình gài vô gài gài đạn vô rồi đó gài đạn vô rồi thì mình để mình bắt đầu mình để lên cái nòng để lên cái nòng súng ha để lên cái nòng súng cái nòng đấy để vô cái nòng đó để vô nòng xong rồi á mình phải phải phải phải phải, phải lên nòng đó, lên đạn đó đó rồi bắt đầu bắn để bạn thấy bắn nào, đó cái súng này á à, con mình nó bắn cả ngày nay nó chơi cả ngày nay nói chung là về độ bền rất là hay các bạn về độ bền rất là hay đấy ở đây thì nó có một cái nút à, nút đèn đấy, tôi test cho bạn xem ha đó, đó. mình không thích chơi á thì à, không thích chơi bắn súng bắn đạn thì mình chơi ờ, tiếng ờ, tiếng ha rồi bên đây hai bên đây là cái nút bên đây là cái nút đèn à. súng này rất là đã đây nút đèn đấy rồi thì cái nút đèn nó nằm ở bên dưới đít nè nè các bạn thấy không nè đó thấy chưa nè đây đèn đây đó, đèn đủ sáng nha các bạn thấy không đủ để gọi ban đêm được luôn á chơi đã lắm súng này có nhiều cái gọi là hay còn thêm một cái à, cái tình tiết mà nó à, tình tiết mà nó không à, nó đã hơn nữa nè các bạn coi nè à, mình dặn cái này ra dặn cái này ra cái đầu đạn này dặn ra được nha ở đây gồm có ba đầu đạn nè đấy cái đầu đạn này dặn ra được trong này nó có là một cái đèn ở trong này nữa nè đó, mình rút ra rút ra rồi mình à, xài đèn đấy xong mình dặn lại ồ oh, rất là tuyệt cái súng này đây sáng đấy à, rất là đã luôn các bạn Thấy không đấy chơi rất là tuyệt vời luôn nó có nhiều cái công dụng rất là hay mà ở hàng Việt Nam thì chưa thấy bán hàng này nước ngoài đặt tùy giá 15 ngày nó mới chuyển tới nhà đó bạn rồi rồi à, trong cái phần này nó có cái lò xo lò xo với đít nè thằng con mình nó nó coi ở trên YouTube có những anh em ờ, có những người ta mua trên YouTube đấy những người ta mua rồi để đăng YouTube đó thì nó biết trong này là cái đổ đồ đồ để gài đạn ha à, đơn giản là đồ để ờ, cái gài đạn cái đít nó cái đít nó có cái đó cái dấu đen đen các bạn ha nhờ là đưa đó. chờ chút nha để mình gài vô